mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thành Pháp của mình ngày hôm nay Hiện tại thì mình à, cùng với một à, người đẹp rất là xinh à, Đi à, dạo cũng như là đi xuống khu vực Long Nghiêng Để mà tìm hiểu một lô đất Lô đất này có tổng diện tích là 9 hecta à, 9 hecta nha cả nhà Và lô đất này theo cái cánh tay trái này của mình đây Thì à, từ vị trí đường này của mình ra đường lộ à, Đường lộ thì theo hướng tay trái này của mình luôn đây Là tầm khoảng 200 mét và lô đất này của mình thì tính từ ngay mép bà rào của nhà Thái ạ. Đi thẳng vào bên trong kia. Đi thẳng vào bên trong kia. Chạy dọc dọc dọc dọc nói chung là 9 hecta là rộng lắm. Đi là uh, ờ, xà gọi là cò bay thân cánh á. À, đi vòng vòng vòng đi nếu mà đi xe hơi thì ít nhất là tầm khoảng 5 phút mới hết cái hàng rào này. Rồi chạy thẳng ra ngoài à, chạy thẳng ra mé ờ, ờ, bên kia. Đó như cái nhà Thái cái mép ở ngoài mà xe máy đang chạy xa xa bên kia. Đó, đó là cái mép đó. Thì ở đây là đất trồng cao lâu năm như cả nhà và như cả nhà thấy đây là à, đang trồng cây cao su và cao su này cao su non nha nếu như mua á thì mình có thể khai thác được à, tầm khoảng là 15 năm cây à, cao su này nữa hoặc là 20 năm nói chung là tùy theo túi thọ mình không có rành về cây cao su lắm nhưng mà theo mình được biết á, thì nó, nó là như vậy thì cây này tầm khoảng 3 năm rồi à, năm nữa là cái thứ thu hoạch và như cái nhà được biết thì mình đang đi dọc đang đi dọc theo cái bờ rào của lô đất này mình đi bộ một đoạn thôi nha cả nhà chứ không thể nào mà đi hết được tại vì 9 hecta là gần 10 hết lận mà đi đi bộ thì đi xe đi xe hơi như thế này đã là gần 5 phút rồi mà đi bộ thì nó chẳng tầm khoảng à, nửa tiếng á nó mới hết cái đất và như cái nhà thái đây thì à, như cái video luôn trước mình làm thì ở khu vực này là đang phát triển vừa khu đô thị cũng như là phát triển vào tất cả các những dự án à, mà được nhà nước quy hoạch ví dụ như à, dự án Nam Long 2 dự án Sài Gòn Len 2 dự án Eden của công ty Lộc Phát dự án Lộc Phát của công ty Lộc Phát làm thì ở đây là tính ra là năm dự án rồi ạ à. và nếu mà năm dự án này nó hình thành phát triển dân cư vừa thì khu vực này tiếp tục nhà nước tức là bên chính quyền à, xã Long Nghiên cũng như là tỉnh Bình Dương sẽ quy hoạch làm một khu dân cư chính xác là sẽ làm một khu dân cư nữa và về đất ở đây sẽ làm khu dân cư nhiều hơn à, cũng như là làm à, khu đô thị nhiều hơn như vậy thì khi mà khách hàng mua đầu tư thì ở đây đầu tư lâu dài nha cả nhà cái nhà đầu tư lúc sáng còn được nhưng mà tầm khoảng là một năm à, ít nhất còn khoảng 6 tháng hoặc là một năm rưỡi thì cả nhà có thể bán ra với cái lợi nhuận à, trên lệch cũng khá là cao so với những à, khách hàng mà đầu tư đất lé à, đất nhỏ thì à, lợi nhuận cao hơn gấp rất là nhiều lần nhưng so với à, những cái khách hàng mà bỏ ra số tiền là 76 tỷ à, đó mà đầu tư thì lợi nhuận nó sẽ khác à, cái này nếu khách hàng nào đầu tư lâu dài thì chắc là khách hàng biết à, tính theo cái uh, lợi nhuận cũng như là tính vào cái tương lai dù mình mua mình có thể là mình làm dự án hoặc là mình có phân lô nói chung là tùy theo ý của mình nhưng mà thường là làm dự án nha ở đây là làm dự án 1 trên 500 là nhiều đó, như cái nhà Thái đây đây mình đang đi này đó mình đang đi như, như thế này thì nó là à, cái à, ranh giới của đất được cán lưới nha được cán lưới gai này được cán lưới gai cũng như là được à, à đóng đóng trụ và ở đây là cái điện ba pha nha cả nhà Ở đây có điện ba pha Điện ba pha ở đây à, đã nối tới đây Và con đường này cực kỳ rộng Như đường đường đây là đường hiện tại đường đất đó này Cả nhà thấy nha, đường đất đó nha Sau này sẽ là đổ nhựa à, Lên bê tông sau đó đổ nhựa Và đường này hiện tại nó đang là 8 mét chưa tính à, vỉa hè hai bên chưa tính à, ranh giới mà mình làm vỉa hè á thì nó sẽ rơi vào tầm là 16 mét đó. rồi về tương lai thì sẽ phát triển nhiều hơn Về tương lai thì sẽ là à, đố nhựa này rồi mình nới rộng này rồi làm dự án này rồi nếu như mà cá nhà cảm thấy có khả năng cũng như là những khách hàng đầu tư cá mập những khách hàng đầu tư vừa đất mẫu đất lớn để mà mở làm dự án thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 à, gặp toàn để mà tìm hiểu vào lô đất cũng như là chọn mua cho mình để đầu tư về tương lai ở đây thì mình nghĩ nếu mà đầu đầu tư mình mình không làm gì hết mình đỡ thì đầu tư vào lâu dài còn nếu mình mua với mục đích là mình làm dự án hoặc là mình mua đó mà mình uh, phân lô hoặc là mình làm cái gì đó thì uh, nó là, là câu chuyện khác rồi cái nhà xem tới hay thì nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh xin chào và tạm biệt cả nhà